ủa miret là đột biến à ai ông đấy là ông ông mới anh phi ao rồi không cái này chắc là người người ở ngoài á khóa ý là anh ss bảy người á hiểu không anh phi ao mà hmm. chắc thế <laughs> em xin đêm ba là pu em thấy anh cười sầm ba đi nam maya yeah thờ red à con này ra đi à. mua hai con này đi ok hello mọi người nha hello Ozi nha hello hàng nam hello dương nam hello hải lê bài gì mạnh à mình cũng chưa biết mọi người ạ cơ bản là bây giờ mình chơi để mình học học tướng thôi chứ mình còn chưa nhìn ra ra con tướng gì với con tướng gì ấy thành ra làm giờ mình cũng chả biết con nào mạnh đâu thật thì mình mới làm một trận talon xong thấy nó như xịp đấy đấy là cái ý kiến của mình nhá cơ bản là mình chưa biết con talon kiểu nó mình chưa biết con talon cơ chế của nó nhảy như thế nào thành ra là thấy hơi cùi em chào anh tô nhá ông slide bốn dòng vẫn thua à. chỉ vì đánh cái bài kia nhiều quá thành ra là master rồi anh tô ơi từ nhá em mua con tướng gì đây bây giờ nhìn tướng còn khó cơ tôi chắc là cứ mua mấy con một vàng đi nhở các bạn là bây giờ chơi nó cứ bị khó khó ấy. thích khịa không bạn à hello à, lê khắc hưng nhá hello mọi người nha để em thu xíu một cái bốc đồ một cái ấn gì đây một cái ấn ra đi à? nhưng mà vừa rồi mình bỏ qua con ra đi rồi anh em ơi lấy cái này cùi lắm anh em mình khuyên anh em không nên lấy lõi này nhá sau này anh em biết chơi thì nên lấy còn bây giờ thì không đấy cái lõi này bỏ qua đi ra đi thì nói chung là đép ngon nhưng mà mình chơi ra đi rồi ấy thành ra là mình chắc là lấy bốc đồ đi mình muốn test những cái bài khác hơn á tại vì cơ bản là bài nào mình chơi rồi thì mình sẽ bỏ qua đó mọi người ơi bài ra đi thì hồi sáng nay mình có chơi rồi nên là thôi trận này bỏ chỉ là hai sao thì mình bắt lại thôi nè con này à, con này con vần la này chắc là bỏ đi con ra đi này bỏ đi luôn warriors có con nào không tem bét nè à? tem bét nè à? thôi mình nghĩ là cho con này vào đi một chút đam đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi silat nhá con kia là silat hay lao ấy nhở mà cho con này cầm đồ đi con này cầm à, một cái cung đi giao điện không chắc là thôi nhở mọi người nhở cơ bản là dòng phép mình chưa biết đánh gì á nên là bây giờ lắp giao điện thì nó hơi tù á <coughs> ơ lại mặc cái áo ấy, bảo cho mình à <laughs> bảo cho mình nhưng mà chị cũng là lên đây nữa đâu nhà này có nia ly hai trông chiến đấy nhà long mà trông chiến rồi anh em nhở kiểu nó bị trâu á hy vọng đép được thêm set nữa đi hiện tại thì đầu game mình nghĩ là cái con set đấy đép khá là ngon đấy thành ra là anh em ra thì anh em cứ mua nhá con set còn lại thì mình chưa biết gọi là cái gì ngon hết á kama hai à kama hai với cả hai con lily à hai con lily là hệ gì đây em bét với cả rồng này mua con rồng này vào đi con này chắc là bỏ ra con này cho vào con này cho vào thay con này thiếu một con rồng nữa thiếu một con rồng nữa đúng không tí nữa mình sẽ kiếm một con rồng nữa rồi mình vui cho con ly xin nhá thiếu con xét đúng rồi con xét là con đồng tại vì mình đã đép con xét mấy lần rồi khá là ok nói chung là từ từ nhá chậm chậm thôi <clears throat> chậm chậm một chút thôi đánh luyện góc đi em mà luyện góc à luyện góc hồi chiều mới chơi anh tô bây giờ em cứ chơi cho nó quen mặt tướng đã lại là cái bài này à, cái bài vi này có biết chơi bài khác không vậy lại là cái bài đấy à chị đang ở tầng một mà ơ kìa phải không phải không lên đây lên đây em cởi áo ra ngay luôn á kiểu em cứ bị lạnh nhá mặc dù ở thời tiết nó không có lạnh lẽo lắm chào anh tú xong cái đi tiếp mà hello mạnh long nhá em vừa vào nhưng bị hàng chờ thì hồi chiều từ chiều đến giờ nói chung là mình chưa afk luôn đấy mình sợ khi mà afk ra thì vào lại khó lắm tại vì buổi trưa nay thì mình afk một lần rồi nên thành ra là bây giờ không afk được mọi người ạ hi hi rút kinh nghiệm thôi rút kinh nghiệm thôi hmm, Skagner à Skagner Atcha ra nhiều chưa bốn con Atcha luôn nè nói chung là lấy Astra để hack tiền cũng là một cái sự lựa chọn không gọi là tệ đâu nhưng mà mình đang muốn gọi là đép bài khỏe hơn thì bây giờ cho hệ gì vào được không Wesley ở đây không có nè ở đây hiện tại là mình chưa có cái hệ gì để cho vào hết thành ra là chắc là mình sẽ bán đi để mình gọi là tích tiền mình sẽ tích tiền nhé mọi người ơi cơ bản là mình chưa có con gì để cho vào cả mình sẽ úp cấp nhẹ một cái thôi xong rồi mình cho con ly sin cầm nước mắt để nó đá liên tục và mình sẽ mua lại một con scanner một con scanner và một con diana đi do con talon nó kiểu cơ chế nó hơi đần ấy thành ra là mình không không chơi nhá vừa rồi mình chơi trận talon hai ấy kiểu nó cứ sao sao á có lúc thì nó đâm khôn thuật á nhưng mà có lúc nó bị gì á uhm, give me ego tiền à thật thật ra là mình thấy đánh bbe bây giờ chưa biết chơi nhiều bài ấy anh em không nên đánh lu trích nhá thà là xo nhưng mà anh em có máu là được đánh lu trích tí nó khó bách lắm ra là thôi nhá hello hải đăng nhá bet mới hải anh tú à bet mới bet mới ơ kìa không chìm chào à bùn vậy à anh tưởng là em đi luôn rồi hello phương anh nhá từ từ nhá em tú đứng ở nói em tú đứng ở nói à đây đây đây được rồi mọi người uống trà sữa không à uống vội anh tôi ơi từ từ em tú lấy gì đây em tú lấy con olap đi em tú xin con olap được không hay là lấy đi anna nhở cái con lỗ láp đi sao lắc lác vậy ta giật giật vậy ta à? <clears throat> chơi năm tiền đi anh á năm tiền bây giờ phải đép lên chín nữa cơ thành ra là bây giờ còn chưa biết con nào khỏe từ đầu khỏe từ cuối hết á nên là hơi khó mọi người ạ top tám tặng anh năm sao à nghe sướng vậy nghe sướng vậy ui con này ngon nhá mình đánh giá là con này hợp lý này con này có ấy với cả đấu sĩ vào đây luôn đúng không thành ra là bây giờ chỉ không thừa con nào hết con này thì nói chung là búp được cái gì đây búp được máu với cả năng lượng à mình nghĩ là búp cho con này hoặc là con này thôi cho đi xin đi đi xin các bản tầm mày nó gánh á tim băng không tim băng không tim băng thì nó hơi cục nhỏ anh em nhở nhưng mà mình nghĩ là tim băng đánh được á tim băng chơi khá là dễ đáng con này đi này tim băng không tim băng đầu game ngon đấy mình nghĩ là được á còn cái này bỏ đi cho nó cung luôn mình nghĩ là diệt thì chưa cần đâu tại vì cơ bản bây giờ diệt nó cần đến tận 2.200 máu thì nó mới đam to được nên là mình nghĩ là thôi nhá từ từ anh em ạ hello thu trần nhá đặt rồi có xuống lấy được không mà được mà anh tô được mà anh tô nhà này à, đừng có đá xong rồi đi về đây nhá hai hai hai ui con ly xin chí mạng nhở đá con kia về đây để cho con này giết con này xong rồi con ly xin giết hai con này à nghe có vẻ hay á xong rồi không giết được con nào à hay á hay á ly xin hay á ly xin khá là hay ly xin khá là hay hmm. Risin là hệ Temple à. Temple với cả cái gì ấy, con này là hệ rồng đúng không? Hệ rồng. Nói chung là tướng bây giờ mình chưa biết được ấy thật, nhiều quá. Trông nó cứ bị loạn đấy anh em ạ. Nhưng mà chơi từ từ rồi biết nhá anh em nhá. Chứ bây giờ mới chơi luôn mà biết thì nó cũng hơi hơi hơi hơi dễ. Ừ. Hello Tuấn Việt nhá, hello Tế hành nhá cái bài xây ra nó rác thật làm hai game top một một trăm máu nép vội ừ, bài xây ra thì nói chung là bài mạnh rồi thì mình biết nhưng mà chơi nhiều thì nó bị nhàm á cơ bản là bbm e mà thành ra là mình cứ chơi nhiều đi với cả mình mua những cái con tướng khác nhau á mốt chơi cho nó dễ anh em ạ bài say ra nói chung là chơi dễ à mình nghĩ là cuồng đao này à cuồng đao xong rồi kiểu zke các thứ á cuồng đao thì đầu game cho con uh, varus dép hoặc là cho con uh, nearly hoặc là cho con xét nói chung là mình nghĩ là nhiều con dép được xong rồi tí nữa kiểu xoay xoay nó cũng dễ à không khó lắm cái bài đấy form cũng dễ cơ hello đà nhá hello em anh chơi bí kíp luyện rồng đi anh tú à thật ra là bây giờ con rồng nào mình cũng chưa biết á tính ra là mình chơi rồng ít nhất luôn á kiểu mình thấy anh xin like anh so hay là gip còn hai bắt rồng á mình ít khi bắt lắm cơ bản là con rồng hai hai chết lận xong rồi mình còn chả biết kẹp con nào hay là như nào cho nó hợp lý ấy. thành ra là mình chưa có kẹp lắm hmm. temple à temple thì thêm cái gì nhở tem temple nói chung là thêm đam với cả tốc độ đánh đúng không thì cho con này vào tạm cho con này vào tạm cũng khá là ok assassin với cả cái kia cái này là rồng rồng nghĩ là thôi không cần nhiều quá rồng quá đâu bỏ này đi vidana để lại này con đấu sĩ để lại này cái này với cái này à ra ghe à ra ghe thì nói chung là từ từ nhá mình kẹp đủ hệ trước đã anh em ạ hay là đánh xây ra nhỉ anh em nhở đồ này đánh xây ra khá là ngon đấy còn không thì đánh ra su còn không thì đánh ra su đánh ra su cũng được hay là lại ta lông nhở làm trận lại trận ta lông không ta lông à ta lông thì mình nghĩ là đa lông thì mình nghĩ là gì nhở giáp tinh thần vô cực với cả một cái đồ gì nữa khá là ok đấy hmm. nè xét thì có đờ ra gần đờ ra gần với cả rai xe à. skin care này skin care này skin care nói chung là được hack đồ ra cũng khá là ok bây giờ cho con gì vào trước nhở mình nghĩ là cho con quy dân a vào trước nhá thì bây giờ mình tích tiền đi anh em ơi ôm nhiều đóng thọt lắm bán mấy con cùi cùi đi nếu bằng đánh à, đánh kia thì có thể lắp ra kia với cả cái này luôn cũng được ấy chứ hai đánh vô cực nhở đồ này hơi khó nhá ngày bao nhiêu có mùng bảy ở server việt nam với anh tú hả ngày bao nhiêu hả chính thức là ngày mười một hay là ngày chín tháng sáu gì đó nhé mọi người nói chung là một trong hai ngày đấy thôi mình chỉ nghe thoáng thoáng qua như vậy thôi còn chắc chắn thì mình chưa biết nhé dembo là hệ gì anh tú hả tempo hình như là anh cũng chả biết luôn tại vì cơ bản anh ngu tiếng anh quá bây giờ anh chỉ biết tempo nó tăng cho mình là tốc độ đánh với cả tốc độ đánh với cả đam thôi tám phần trăm đam và hai mươi lăm phần trăm tốc độ đánh thì nói chung là mình kiểu dịch dịch qua qua đấy chứ anh tú cũng có phương thành về tiếng anh đâu mà chịu ấy xoay bài tự động thì được cho mình là hai con bốn tiền cái gì đây khi bạn lên level chín được bốn mươi vàng à nhưng mà bây giờ biết khi nào mới lên level chín đúng không bài mình không đép được với cả cơ bản là mình không nắm chắc lên chín á xoay bài để động thì hơi cùi anh em ạ thôi nhá đấu sĩ với cả tam hợp mà tam hợp ba tiền đánh ly xin đồ này hơi phế nhở mấy hồi này đấu sĩ đi đấu sĩ tạm đi chương chương silat sen với cả Wiana. ba đấu sĩ à ba đấu sĩ trông nó hơi đần nhở anh em nhở vậy thì mình cho một đấu sĩ vào thôi bốn đấu sĩ vào đi đánh bằng đem đấu sĩ đi xong rồi tí nữa mình kẹp con Quilana vào sau hiện tại thì mình đang có cho mình nó là một hai ba bốn đôi khá là nhiều uhm, khá là nhiều đôi con đỡ gần này thật ra là có thể bỏ đi á con sự quên mình nghĩ là ngon hơn con này á bỏ đi hay là mình trận xây ra là mọi người nhờ xây ra cũng khá là ngon á xây ra thì ra kia với cả quyền năng luôn à quên cùng đao nhở mình quên mất cùng đao á cần cùng đao á team best là bảo tố à sao anh ngu tiếng anh vậy anh tú tại anh giỏi tiếng em á tại anh giỏi tiếng em á hơi ngu một xíu anh xem youtube hồi chiều thấy người ta có tiếng việt rồi đó em á phải không vậy có tiếng việt rồi hả vậy để mai em chỉnh thử nhá các bạn là bây giờ áp ca ra thì cũng hơi khó vào lại anh tô ạ để mai em xem lại nhá nếu mà có tiếng việt thì chơi nó dễ hơn cơ bản là chơi nó hiểu luôn đấy còn bây giờ chơi thì chẳng qua là mình bắt tướng thôi á chả hiểu gì cả anh em ạ nhưng mà bây giờ chơi bản cũ thì nó cũng hết hứng rồi thà là không hiểu chứ không chơi bản cũ Ui, con tượng à còn slot không anh tú à chắc là hết rồi á hết rồi á cơ bản là trong lobby là nhiều người quen quá rồi tính tem của anh cú là hình như là tầm ui hai con ly xin cả silat hai à tao này đúng kiểu big đét luôn á hợp lý nhá vậy thì rao sau mình sẽ lên cấp mình cho con tem bù vào là khá là hợp lý này à hay làm lại trận talon này mọi người nhờ nếu mà đánh talon lại thì mình sẽ vui vô cực với cả đại bác đi không đại bác con ta lon hơi cùi con ta lon không biết là đồ nào thì nó gọi là binh cơ nãy mình thử một trận diệt với cả vô cực đã thấy nó hơi phế hay là đại bác cung xanh với cả rất tinh thần nhở thử lại đồ talon ờ, thử lại đồ con talon của mùa khai sáng không xem nó có ngon hơn không nhá <laughs> em tú đần tiếng anh à ơi đần một sút có bài nào đỏ đen không anh nhá hiện tại thì mình chưa tìm ra bài nào đỏ đen cả cơ bản là mình cũng chơi từ tầm sáu bảy trận thôi thì bây giờ mình chơi cho anh biết tướng anh em ạ đỏ đen thì mình nghĩ là có cái bài gì nhở bài gì nãy xỉn lai bảo ấy nhở bài gì nhờ nói chung là có một cái bài gì đó nãy anh slide kêu mình quên rồi có một bài đấy thì phải bài mình win trick này hợp lý chưa hmm. thì à, thì ngon á thì bán thì thì lắp được nhiều đồ lắm còn không thì mình sẽ nhặt cho mình đó là một cái cuồng đao nhá cuồng đao thì Quizana hai luôn là khá là hợp lý nè hãy lấy xẻng ta em tú lấy cái xẻng cái em tú lấy cái xẻng cái lấy xẻng bùi nhá cho nó vui nhá lấy cái xẻng bùi các anh em ạ à. ok cỡ sao này lại ra đi bằng cách xa chia đôi ta anh cũng chẳng muốn như thế đâu mà biến ngựa biến ngựa ui biến cung là có cái này luôn à hợp lý ấy nhờ là một trận ấy đi xây ra đi nha em ạ ok tim bồ luôn không một chút đánh khét nước không một chút khét nước không nhở tim bồ luôn tim bồ luôn một chút khét nước luôn á da da da da da da da da da da da da Đo đo đo đo đo đo đo đo đo đo. Con Lee xin này có đam tay không ta? Và anh sáu con AC hai kinh đấy. Bắn nhanh nữa đã. Lee xin sút nhưng mà không ăn thua lắm anh em ạ. Cố lên. Mất cung đi, nói chung là tí nữa không có ba ti à, không có cùng đao à. Không giống thua đấy nhở. Và anh so mạnh quá anh em ơi. Gợp so có cái hiểu hỏi chấm này là cái gì đây? Hỏi chấm này là cái gì đây? da lắp sớm là win rồi lắp sớm là win rồi chậm quá anh em ạ chậm quá chậm chạp quá lắp sớm là em tú win rồi thêm một chút máu nữa hai con rồng mà nhưng mà con rồng gì đây whisper à cái này là cái gì ta tăng đam với cả sức mạnh công kích à không ngon lắm anh em nhở nói chung là không ngon lắm quả đấy một chút sớm nữa là win rồi phế đấy nhiều đôi chưa cáp <laughs> à cái cáp gì mà buồn cười sao lại buồn cười được sao lại buồn cười được em tú đần độ thật mà là baroran nhưng đổi tướng đổi tướng hả có cả cái đấy luôn hả hay vậy đổi cả tướng luôn à vậy vậy tính là đánh mấy bài slow roll ngon nhỉ anh em nhở của mười bảy còn lõi còn còn lõi nữa à em tú à còn nhá hoàng còn nhá hoàng bích ơi nhưng mà hay đấy chơi lần hai game liên minh được không anh tú á được mà được mà à em tú thì không nhá nhưng mà ý là chơi hai game một lúc thì được nhưng mà con west play này là cái gì á mình thấy nó cùi cùi quá nên là không mua nhưng mà ăn con rồng ngon phết ra đây với cả con kia thôi bỏ đi mọi người nhở mất chích quả đấy tiếc quá mình có thể win được ấy chứ đùa đâu mình có thể win được mà mình lắp đồ chậm quá bài mình cũng mạnh mà cơ bản là mình có hai con ba tiền hai sao khá là ok còn nhà anh so thì nói chung là nhiều chết thôi nhiều hai sao thôi mà nhiều chết chết thì bằng mình nhưng mà nhiều hai sao hơi tiếp một tí á hơi lỗi á găng nữa à kháng hiệu ứng không hay là huyết kiếm khen nữa à ê sao bài mình nhiều đôi ấy nhở khen nữa không Zekaya cái à? này tí nữa con xây ra đồ sẽ là gì đây kháng hiệu ứng cung vô cực à xây ra xây ra đồ là gì anh em nhở lắp đồ đấy anh em ơi tí nữa zona đi chơi cái đấy nhá zona talon thì chơi talon zona xây ra chơi xây ra vậy Ui, con con này kê đấy con đoai này kinh đấy em tú ơi mai trời có mưa không em à <laughs> mai trời có mưa nhá hôm nay không mưa thì mai mưa nhá nhưng mà sao bài mình cứ thua vậy bài này thật ra là chưa có cái gì đúng không best friend là đứng bên cạnh này cái này đứng bên cạnh cơ ê cái này hay ấy cái này hay ấy ui su luôn à ngon nhá từ từ này cái này ngon đấy cái này hợp lý thế bùm quên hai luôn à vậy cho con này cuồng đao đã cái này cho con này tạm đi thì nói chung là bây giờ mình đủ sáu rồng chưa sáu thì phải bỏ con này với con này ra à? sáu thì bỏ con này với con này ra là cho con kên vào con kên với cả con này vào là đủ sáu con kiến với con này vào đủ 6 cho con này cầm tạm đồ cho con này cầm tạm đồ hoặc là con sưu quên cũng được sưu quên mình nghĩ là ngon hơn á cầm đồ tạm đi anh em ạ biến con này đi à, ok như vậy tạm không như vậy tạm anh em nhờ thôi bán hai con đấu sĩ đi thật ra là thường lót con này nè thì mình có thể bỏ đi nhưng mà cơ bản nó đang hai sao mình nghĩ là để lại cũng được không tệ lắm đâu con này có thể thay con con Senna đi đúng không ai à đâu con này có rồi bài binh kia lên tám rồi à xuống quên mình cho đồ ghép tạm nhá ông này nghiện game mà mọi người ạ. À. nữa nữa con nghiện đầu con nghiện đầu con Lee xin này còn sút được ra khỏi bàn không á không nhá mạnh quỳnh ơi không nhá best friend là cặp đôi hoàn hảo á đâu phải đâu cơ bản là cái đấy đứng cạnh nhau á hồi chiều nay mình mới biết mọi người ạ đứng cạnh nhau với với có đứng cạnh nhau và tăng giáp với cả tăng cái gì đấy ấy. nói chung là vậy hmm, tem bét nè tem bét với cả đấu sĩ nè ui cái này hay á tem bét với cả đấu sĩ à vậy thì bỏ đờ đấy gần không mình nghĩ là tem bét với cả đấu sĩ hợp lý hơn không đờ đấy gần mình nghĩ là không cần nữa cho con này tạm đi con on có cc nữa anh em ạ ủa dưới trên con xì quên có màu vàng là gì vậy anh nhá là cái hệ rồng nhá cái hệ rồng biến lên ấy thì được cộng năm trăm máu với cả hai mươi lăm phần trăm ờ, hai mươi lăm phần trăm ờ, sức mạnh phép thuật đấy nói chung là nó cộng hai cái đấy không hiểu tiếng anh sao chơi được vậy hay vậy vt á em tú chơi cho nó biết mặt tướng thôi mà chứ bây giờ thật ra là cũng chưa biết chơi lắm kiểu bây giờ chơi vào chẳng qua là nhìn nó mặt tướng thôi á chứ còn chả biết kẹp cái gì cho nó hợp lý cơ ui con sù quên này à sù quên này cầm đồ này không mạnh nhở nhưng mà cầm cuồng đao là hợp lý chắc luôn á con sờ quê này đam phép nhưng mà cho nó cầm vô cực thật ra là phí quá nhưng mà cơ bản mình cũng chỉ là để đép thôi thành ra là cho cầm cái gì cũng được anh sẽ lai sắp chết rồi nè <laughs> kiểu cơ bản là bài này vô đây chơi nó cũng hơi khó đấy sao anh chơi được bbe vậy em phải hàng chờ à? tại vì anh, anh em tú mua được từ buổi sáng rồi á thành ra là bây giờ không phải chờ á còn cái đai máu à găng không lấy cái găng năm tiền đi cơ bản hồi tú hồi sáng em tú vào rồi hồi sáng em tú phải đợi ba mươi phút mà thì nói chung là phải đợi xong rồi mới vào được mọi người ạ sờ quên tay dài thế à sờ quên biến rồng xong rồi đứng một chỗ nhá mọi người khạc á con này bỏ đi đúng không solaka năm tiền à hay là cho vào hồi máu một chút nhờ anh em nhờ hồi máu một chút đâu? cá hồi không một chút cá hồi không nhưng mà cơ bản con ly xin hai của mình đang tanh quá không bỏ được rồi thôi bỏ đi con này tận cùng cuối cơn đau từ từ lên cấp nhé mọi người mùa này rồng trông cũng chiến nhưng mà em thấy dần năm tiền mùa bốn vẫn là rồng dàn năm tiền mùa bốn vẫn là đỉnh cao nhất à à dàn năm tiền mùa bốn là nói chung là lên chín bán hết đi xoay năm tiền đúng không từ từ nhá mùa bốn là mùa tinh anh à mùa tinh anh là cái mùa mà con à, azi á hả azi esriu à còn anh này anh thích con nam à, bọn năm tiền một năm hơn bọn mà bọn mà gì nhở hem các thứ các thứ á garen á bài đấy anh nghĩ là mạnh hơn gấu anh nghĩ là năm tiền mùa đấy ngon hơn còn nói chung là mỗi người một gu thôi chơi xong không động lại được gì ừ, nói chung là chơi cho quen mặt tướng thôi á bây giờ chỉ là quen mặt tướng trước thôi á quen mặt tướng trước đã xong rồi làm gì làm cho tạm cái này đi tí nữa dùng gì cũng bỏ anh em ạ cho tạm nhá tạm một rau nhá tạm một rau anh em ơi bài mình nhiều khi trận này áo tốt đấy chứ mười bốn còn có tinh anh với thần tài ừ. đồ chuẩn ra su là gì anh á mình nghĩ là đồ đồ gia su á anh em nên mua đồ hồi phục của nó như kiểu là huyết kiếm nè quyền năng với cả một đồ ờ, gì gì đó đồ đam đi huyết kiếm quyền năng tại vì hôm nay mình thấy ozin đánh hai quyền năng khá là mạnh nên là mình nghĩ là cần đồ hồi phục thôi nó không cần cầm đồ đam nhiều quá đâu nhá như kiểu con bi kéo vậy con bi kéo là một con tướng năm tiền khá là mạnh nhá mình nghĩ là bùi đồ tanh nhá Ui, con zone này điên à zone này khủng anh em ạ bài mình bây giờ không ăn được ai luôn mà <laughs> trận này top năm mà dắt gai à giáp gai à giáp gai có ngon không Ui, giáp gai ngon phết thôi nhưng mà hai đồ còn lại thì hơi phế nên chắc là mình đổi một chút bốc đồ với cả re ke máy chiếu là khá là ngon á mình nghĩ là lấy đi bốc đồ re ke máy chiếu ok bốc đồ cho tạm con kên đi nhở cơ bản con kên là cái con đằng sau á khá là ngon Zeke Máy à? chiếu Ơ, đao này mình quên mất là không có không có đánh nhau nhở ra xua phải có kháng ừ ra xua có kháng cũng được thích nhất quả mù ba á game sau làm bài đỏ đen đi anh nghe á là bài đỏ đen là bài gì á em tú chưa biết thật đao này không cần đúng không không đánh nhau đúng không đao sau là đánh nhau đúng không bây giờ mình lên mình dôn không biết là còn xây ra không ấy chứ rồng gì đây rồng này hơi cùi anh em ạ rồng này mấy nãy mình chơi mấy ván rồi hơi cùi hmm. con sivana thì bính sầu lên big cây à xây ra này chiều quá chiều quá từ từ nhá con ra su à mình quên để cái tháng cho con ra su rồi anh em nhờ ê con này mình lên làm gì vậy ta quên mất không lên con này làm gì cả ra su thì nói chung là có hệ rồng với cả hệ mirin à mình nghĩ là mình lên là con này hai khá là mạnh á Pika khá là ngon nè anh em ạ. Pika khá là ngon. Con này à. Mirine này ra hơi nhiều anh em nhờ. Ui, con rồng này ra nhiều đấy. Chết rồi, mình mới bỏ qua con gì ấy anh em ạ. Silas không cần đúng không? Bye. kim băng cho con này này như vậy đúng không như vậy ổn chưa nhở hiện tại thì mình có thể bỏ con này ra thêm con này vào là có hai rồng mình nhớ là có một con rồng gì nữa cơ sivana à phải có một con sivana nó mới đủ rồng à nhưng mình phải dôn con này hai đã anh em ạ con bike ngon đấy đã xua đây rồi à công nhận mùa này tướng ở ngoài công nhận tướng mùa này hơi rối thật ừ, cơ bản là mới chơi ấy nó rối thôi còn khi nào mà chơi quen thì mình nghĩ là bình thường đang thừa con này nữa nè mình lấy con bạc để để rô ra thêm tướng á nhưng mà chưa ra gì hết anh em ơi ba con lulu không cần ra ke này không cần con này à con on hai của anh đi Swain với cả thêm một con rồng nữa không cần con xây ra hai nha mới còn con này bây giờ thay con này nữa đúng không tí nữa mình thay cái đấy nhá để lâu nó quên anh em ạ con bike với cả con da xua của mình warrior warrior bài mình kiểu toàn một sao một kinh nhở cơ bản là mình cứ cho linh tinh vào á thành ra là nó hơi hơi gì á chào anh ấy hello hoàng yến nhá em tú bây giờ ở cái hàng chờ sáu mươi một nghìn không á em tú không cái kia cái kia cái kia cái này cái này cái này á ui cái này thì chín được ông ta chín được ông ta con này vào con này vào thay con này xong rồi bỏ con này đi à nhưng mà mình bỏ ra xua hay là bỏ con bay nhỉ con bay của mình ngon quá anh em ơi bỏ ra xua nhá ra xua của em tú chả có đem gì đâu thành ra là bỏ ra xua đi mọi người ơi bỏ ra xua đi con này vào đây con này theo ở đây ơ từ từ nhá bây giờ thêm con này phải chín chết mới được à hỏng ôi không được phải thêm chín chết cơ vậy thì mình nói chung là bỏ được một con này ra thôi đúng không mình chỉ bỏ gọi là một con bỏ một con này ra thì thêm một con khác vào được thì cứ cho tạm con này đã vậy thì hơi khó cho em tú á vậy thì cho con rồng vào đi nhở kích một cái rồng vào không Ê, trông khó này anh em nhở ủa không đúc dám mà gà vậy à <laughs> có em tú thế, chưa con này hai đấy cơ Ui. đầu thế, cấp bốn à được em tú rồi đó mọi người ạ dâu y à con sầu quên hai này theo này đã con rồng này với con on này không cần nha con rim nó không cần mình... nhưng mà cơ bản mình không có con kia hai đấy cơ thành ra là hơi khó không rôn được luôn con xây ra không có đồ hồi máu mà hút máu ghê vậy anh á thật ra là có cái hệ gì á nó hồi máu hay sao ấy hình như là hệ này nè nó có cái heo linh for ở pestet gì á giờ mình chưa đây là con này hai nữa với cả mình chưa có biến cái ấy á gặp này này mà win được thì bịp nhở xây ra một xây ra một win được rát chưa Ê, cái bài xây ra này đúng bịp luôn á từ từ nhá bây giờ mình bỏ ra con đấu sĩ không bỏ con sen này đi không từ từ nhá mình có con nào mà ba đấu sĩ vậy ta sao lại ba đấu sĩ nhờ mọi người nhở con nào nữa vậy con đồng này sao lại đấu sĩ nhở à cái này là đấu sĩ à vậy thì bây giờ mình kèm thêm một con đấu sĩ nữa đúng không kèm một con đấu sĩ nó bỏ sát thủ đi cũng được bỏ con này đi kẹp con đấu sĩ nữa hợp lý á hoặc là kẹp thêm một con hoặc là kẹp thêm một con rồng rồng thì ra su hai thì mới ngon cơ vẫn xây ra một vào mạnh thế nào nó hơi rác rác một chút đấy đấu sĩ đấu sĩ đấu sĩ ui trông trông mù mắt anh em ạ khó nhìn đấy xe ra hai này hợp lý đấy ra sâu rồi. lốc luôn kiếm kiếm đi viết kiếm đi sao giống đi luôn vậy hai bốn sáu bảy à? lên chín chín racing đi á nhưng mà bây giờ không lên chín được ấy chứ kiểu nó bị mạnh quá ông bên kia là mạnh ấy nhở có cái lõi gì đây cái này là xoay bài để động cái này thì là cái kiếm đi phế đấy gớp so đánh bài gì đây à cái bài mà hồi nãy mình đang thắc mắc còn chưa giống nổi lên chín ông này ông lốc cho quả đau quá anh em ạ lốc ghê quá lốc đấm ngoài nguyên nhà đau quá mười tám máu một rau chết luôn mà các bạn đấm nguyên nhà không trừ con nào luôn đó nếu mà ví dụ mà đấm sáu con thì ok đấm mình ngon thì chịu đấm tám con thì phải talon mạnh phết thấy talon nhà ông này à ken này talon một nghìn tám trăm dam mà, nói chung là con xây ra vẫn là con rác nhất anh em ạ à ông này bỏ tướng ra ngoài à bỏ tướng ra ngoài nhường để lên ấy ba sao à con rồng vàng tên gì vậy anh á con rồng vàng tên là iza iza idet nè cái chuông nè nhặt đi nhặt chuông đi nhặt chuông đi ông top một bui kinh quá binh quá ừ. nói chung là binh kia với cả ozin mình thấy à, đánh bba hay á cơ bản là kiểu chơi nhiều với cả tìm tòi thì được thôi mọi người ạ mình cơ bản là chơi mình cũng chả tìm tòi ấy mình chỉ gọi là chơi để biết mặt tướng thôi ấy chứ không gọi là chưa hiểu lắm với cả các bạn là bài xe ra thì à, cũng không gọi là khó chơi lắm nãy anh đi ăn lẩu chưa anh chưa anh tú chưa tám rồng rồi nhá nhưng mà con rồng này chỉ là món rồng tanh thôi thì nó chỉ gây đam được ở trên thôi nó không gây đam được ở dưới nó chỉ là một con gọi là gây đam ở trên thôi thì bây giờ đang có tám rồng rồi thì cần một con nữa lên ba sao à con rồng này mình nhớ là nó đủ năm mươi stack ấy là nó được hai đồng nó được hai đồng nhưng mà có lúc mình thấy bốn đồng có lúc mình thấy sáu đồng cơ nên là chả biết như thế nào anh em ạ cơ bản là hình như là một round này auto mặc định là nếu mà lên được năm mươi năm mươi số là được là được hai đồng dòng đó chiêu gì về anh á chiêu gồng ở trên ấy nói chung là chiêu như kiểu con galio ngày xưa ấy khiêu khích á chiêu khiêu khích á nhưng mà nó là một tương tanh ừ nó giống con galio gì nhở để mình nhớ lại đã nói chung là nó như một con galio mùa cùng giáo ở ờ, à. chẳng qua là nó không có cc thôi nó khiêu khích thôi nhà anh so con bay hai à bay hai với cả talon à talon à để mình xem nhà anh so nhá nói chung là con talon này mình chưa biết nó cơ chế như nào nhưng mà mình thấy nó bình thường lắm ừ. <laughs> con rồng này không có đam á con rồng ba này thì anh tú à hello khánh nguyên nhá hello em nhá giờ dạ, anh phải để bụng á là anh còn phải ăn em nữa <laughs> ok nhá tuấn anh con rồng này thì được cái gì không ui con rồng này nó chỉ tanh thôi <laughs> rồng ba rồng ba cho đẹp mà anh tú đẹp trai hơn anh chì à có đâu thật ra là chì à kiểu mình thấy nhìn kiểu men lì hơn á mình ở ngoài cơ bản là nhìn nó hơi bị uh, ờ, gay lọ tí chì à nhìn nó men lì hơn mọi người ạ em chì à men lì em chì à giàu có em chì à đẹp trai còn em tú ở ngoài thì kiểu hơi thẹn á nói chung là hơi thẹn với cả hơi nhát hơi nhút nhát tính tình hơi nhút nhát một chút nhìn nó thẹn á kiểu nhìn nó bị hiền đấy anh em ạ dễ bị bắt nạt lắm còn em chè thì kiểu danh ma hơn kiểu uh, cái gì cũng biết á kiểu chè cái gì cũng biết một chút á binoculo à mình nghĩ là bây giờ bui bài đam với cả né được con uh, ta lông á thì con xe ra này bắn chết thôi con này cơ bản nó chỉ là món tướng tanh à nó như con gì ngày xưa ấy nhở để mình nhớ lại xem nói chung là nó chỉ là một con tướng tanh bình thường nó như con gì nhở nói chung là nó không có đam ờ à nói như con galio con galio vệ binh á đúng không nó giống con galio vệ binh á nó chỉ là món tướng khiêu khích tanh thôi chiêu nó cũng na ná như vậy á kiểu nó khiêu khích xong rồi nó hồi phục thành ra là mình nghĩ là nó giống con galio á anh chìa không không chỉ anh những thứ anh chìa biết hơ <laughs> ừ, galio long tộc với cả vệ binh đấy nhưng mà sao mình bị đau đau đau đau đau răng đau miệng này xong đau hàm ấy nhỉ mọi người nhớ không biết là bị gì ấy anh em ạ hơi đau quá thật đau quá hơi đau một chút hơi đau một chút dòng ba luôn ừ dòng ba Số 4 nè. Phế nhỉ. Giờ kiếm được bài gì chơi nó hay hay nhỉ, chơi lạ lạ một chút đi. Tận cùng của cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu. Tận cùng của cuối cơn đau. À, đau đấy. zone 3 à? Zone 3 à? Để mình xem biết. <laughs> Sao lại có ông GFBT nào đây? Buồn ngủ đấy nhở, ngáp đấy nhở. BT top 4 á. Ừ. VT top 4. Keep me đần đấy. Keep me đần con cóc không? <laughs> Chibi ra xua à? Xong rồi nó có ra con ra xua đâu? Có à? Vậy à? Vậy là mình là con Eagle Spirit gì á sao đần á? sáu hóa hình grid phép vô cực video ấy vui á sáu hóa hình rồng á sáu hóa hình rồng là con uh, à, quên đúng không làm game bạc đi em tú à bây giờ mình đép kiểu gì lên chín được nhờ anh em có cách nào đép lên chín không mình chưa biết cách nào đép lên chín luôn á khó quá phải có cách đép lên chín cơ thì chơi nó mới ngon được bây giờ chưa biết cách chơi để lên chín á kiểu như cái mùa mới á mùa mới đánh nói chung là mình thấy kiểu gì cũng sẽ có người đép lên chín thôi tại vì cơ bản là mới chơi thì có nhiều người ít ít ít đánh bbe thành ra là sau này về việt nam á kiểu gì cũng có một số thành phần kiểu ao trình á ao trình hai ba ngày đầu nói chung là hai ba ngày đầu sẽ có một số phần ao trình thì lên chín các thứ kfc kfc một chút kfc một chút cái kia thì hay tiền là năm tiền nào pháo thủ à để em tú xem nhá rồng mười tiền cơ nó nhảy phát trắng máu à rồng mười tiền hả à con rồng mà uh, sivana hả để em tú xem lại là mấy con này à trông hệ khó chơi nhở hay ra đeo một chút ra đeo ra đeo thì dễ chơi ra đeo nói chung là mình thấy dễ chơi nhất rồi á chơi đột biến đi anh à coi đột biến gì đi anh á đột biến là cái nào đấy đột biến là cái nào đấy em tú không biết đột biến là cái nào luôn á ba con này hai à mà thôi bỏ cái này đi nhá cơ bản là mình nhiều cái này rồi mình nhiều đôi quá hmm. đang có đôi này à mua con xét này lại nè con xét này lại thì có dragon monker với cả raywing wing à ray là cái lại là cái hệ vừa rồi à góc dưới chỗ khóa tướng á anh nhá à đây hả ồ hóa ra là vậy à? à ok hiu à cái này là hiu à khảm bảo thạch cái này là cái gì nhở năm mana from cái này thì hồi phục là mình biết rồi ê từ từ cái này mình chưa biết là gì nữa Ascendel à nói chung là cái gì năm mana gì á invoker à thôi cái này không ngon anh em ơi cái này không ngon đó bây giờ là cái này chắc cốp quá nhở nhưng cơ bản là mình lưu trích cái thành ra là lấy cái này cũng được nhở hay là đổi lại ta các bạn là lõi hơi cùi anh em ạ đổi phát đi xem cái này là gì không nhà là phiệt à có mười đồng thôi hả phế đấy invoker thì bỏ nhá cái này không nhà tài phiệt đi eco một chút eco một chút lại là bài Luchik à lại là một chút Luchik à pháo thủ của anh ac à hay là làm trận pháo thủ của ac à mọi người nhờ đã quên pháo thủ chitana nhở mười lăm phút nữa sách đít xuống lấy nước nha em mà em cảm ơn anh tô nhiều được anh tô ơi nhỏ nhắn đép lên chín à nhỏ nhắn đép lên chín à bây giờ mình không biết đép bằng cái gì á khó quá anh em ơi mình nghĩ là đánh thuần thuần tí đi cơ bản là ra gì thì mình chơi á xong rồi mình đép vào thôi mua con này lại a chốc a chốc thì skin maker warrior à con soraka ngon hơn lõi đó luôn á anh ừ. con soraka thì nói chung nó hồi phục mình biết cái đấy rồi ơi sao vậy set nè à? set nè à? rebel Senna nhiều đôi nhở anh em nhở Bây giờ mà thích tiền thì đánh cái gì luôn ta? tàu Wick. <laughs> Bây giờ kiểu không biết con gì đi với con gì luôn á, khó quá. Chỉnh nước nào thì mới đánh được BBE với anh á? BBE thì mình nghĩ là nước nào cũng được mà nhở. Sao lại chỉnh nước nào là sao? Chỉnh server nào à? Mình nghĩ là chỉnh server NA mà ra là bbe là hình như là Server cvna mà nhà chỉ có chỉnh chỉnh ngôn ngữ thì nói chung là một hai hôm nữa thì chắc là mình nghĩ là sẽ có viên tiếng việt nam thôi còn bây giờ thì chưa con đây cho đẹp con đi ừ hay vui với cả tai stroke cả à? đấy nhà tài phiệt eco không biết là có một sự lựa chọn đúng đắn không tại vì tí nữa bách lại thì nó hơi khó đấy lại là hammer nhưng mà lại không ra gì hôm nay mình tính đánh một trận quy ấy chứ nhưng mà thấy con nó kiểu chiêu nó hơi cùi anh em ạ nên là không chơi nữa đấu sĩ à nhà Ozin lấy nhà tài phiệt có con Lee rồi mà sao bây giờ có 10 tiền nhá anh em nhở đánh hóa hình thử đi em á hóa hình nhở à? na là dễ dàng nhất rồi ấy. Ừ. dốc đồ đi anh à dốc đồ thì mình cũng chơi rồi á thật dốc đồ chiều nay mình chơi rồi mình chơi hai trận luôn cơ nói chung là dốc đồ mình thấy chơi bản này dễ hơn á nó kiểu nó kiểu nhiều nhiều dạng carry hơn anh em có thể kẹp thêm con xây ra carry phụ ờ dễ lắm pháo thủ kẹp channel là dễ đẹp nhất à để em đú xem nhá pháo thủ kẹp channel à nhưng bây giờ chưa có channel nào đúng không bây giờ mình đang có một cái cung một cái kiếm và một cái cung mà mình nghĩ là lấy cuồng đao không lấy cuồng đao chứ anh em nhở hai đánh talon sát thủ con olap cầm cầm mới dậy à chắc là mình lấy con olap đấy anh em ạ lấy cuồng đao trước đi em mới chỉnh nhầm server úc nó không cho à vậy thì em chỉnh lại server na xem nhá tại vì bình thường anh cũng chả biết đó anh cơ bản là có sẵn ở máy rồi á anh cứ vào thôi kiểu nó setup sẵn hết rồi á anh chỉ việc vào chơi thôi nên là cũng hơi dễ em thử để server na thôi còn không thì mọi người lên ờ, google á lên google mình nghĩ là được hello tú à hello hà văn thiên nhá hello anh nha thiếu con chít nữa là có pháo thủ trên nầu rồi ừ, em tú biết cái đấy rồi thiếu con chít nữa chít tana hay làm trận olap nhở đấu sĩ này senna này olap thì nói chung là hôm nay mình cũng chơi rồi cơ thành ra là thôi đi bỏ đi với cả các bạn là mình đang thua mình muốn eco hơn một chút mình đợi một con chitana nữa anh em bạn chitana với cả lulu đúng không chitana với lulu nữa là đẹp con này hai tiền Mexico với cái gì ui sena hai phết nhở sena bắn ra không ấy à cc à chắc là đét được một chết anh em ạ sena hình như là chiêu nổ từ từ thì phải mình thấy nó mất máu từ từ á Senna bắn được sắt nữa không? Ui bắn con xà. Ui chết luôn này hay đấy. Senna đép được nhiều phết nhờ anh em nhờ. Chám tú nhà là hello Nguyễn Trường Phi nhá. Làm trận Olaf Warrior test thử đội hình đi em tú à. Olaf hôm nay em tú đánh một trận rồi. Nói chung là bình thường lắm, cơ bản là đánh Olaf thì mình chưa biết kẹp con rồng thì ngon đấy, nên là em tú thấy bình thường. Con này à? con này à? Con set hai à? Con set thì mình nghĩ là ngon hơn con Hammer đấy. nói chung là bài mình đang lưu khá là đẹp anh xin slide level năm mình không sợ gipmy level bốn nhưng mà gipmy có đồ mạnh lắm gớp so level năm mình cần một con nữa anh em ơi cần một con chitana anh em ơi chitana nó thì đép được chitana thì đép ngon luôn á bản này con nào cũng có skin à ừ con nào cũng có skin trông kiểu nhưng mà trông nó hơi mới chơi ấy trông nó hơi rối mắt một tí phải chơi nhiều mới quen được anh em ạ mình nghĩ là phải chơi tầm ba ngày á ba ngày bắt đầu gọi là thủ tướng là ok rồi xong rồi khi đó có tiếng việt á mình bắt đầu gọi là tìm hiểu sau là hợp lý luôn thua bốn chết à tám máu là sáu mươi tám à sáu mươi sáu khá là ít máu nhá cho em tú con chitana đi chitana đi anh em ơi nuôi con uh, cóc sớm á tí nó trâu á nó tanh cho với cả có con chitana thì không cần quỷ thư cũng được chê bạc đi em tú à mỗi lần tung skin tăng là tỷ lệ tướng tướng năm vàng đúng không tặng nói chung là tăng ra tỷ lệ tướng gọi là tiền cao không ra con nào hết phế nhở nói chung là mình có nhà tài phiệt nên là mình không lên cấp đúng không nhưng mà mình nghĩ là đép được chứ đúng không chắc là đép được thế là mình đánh một trận ấy đi một trận chitana đi hoặc là một trận uh, hoặc là một trận cookie nhá nói chung là mình đánh cookie đánh pháo đi nói chung là trận này đánh pháo một trận đi xem nó có gì hay ho không con cookie nó là reo cookie đi với reo là con này à khá là hay với cả con là gì nữa nhở phoenix kìa hmm. chitana này bây giờ mới có anh em ơi đồ này à cuồng đao Set Warrior Vậy thì có con cóc tanh một chút <laughs> Khá là hay Thì con này cầm bùn đao trước nát tí mình đổ sau À sốc này bỏ đi này Con này bỏ đi này mươi tiền rồi biết kiếm à cookie còn hết kiếm nhở mình không biết con cookie đồ gì á con cóc mạnh không em á con cóc nó cũng chỉ là kiểu như một con bọ nhà phát minh anh tô ạ nó không mạnh lắm đâu bình thường thôi nó chỉ kiểu thêm một con đơn vị bình thường thôi nó có hiệu ứng quỷ thư á đấy giảm hưu á em thấy cũng được hai đánh chít ba nhỉ anh em nhở đánh chít ba zone ở sáu không đánh chít ba zone ở sáu nhưng mà mình chưa biết là form gì ấy chứ nếu mà đánh chít ba thì nói chung là cuồng đao diệt à với cả kháng hiệu ứng là hay là huyết kiếm huyết kiếm kháng hiệu ứng không thử làm trận chít đâu có kỳ bốn vàng mà phế lắm xin skill sida vãi à ui khu đồ hiệu lấy cái này thì ra là được hai chết đấy được hai chết nhưng mà bù lại thì mình sẽ bị mất mất máu gấp đôi cái này thì không cần huyết kiếm nữa lấy cái này thì tí nữa rôn được bọn bốn tiền năm tiền à nhưng mà cơ bản bây giờ mình cũng chưa biết đánh gì thôi lấy cái này đi đánh nó dễ nhá mọi người đợi xíu em tú nghe điện thoại anh em mọi đợi em tú xíu nha làm trận ấy đi tháo thủ đi vậy thì bây giờ mình lắp đồ cho con treat luôn thì nói chung là canh điện thoại nam tú à ok anh tôi em canh rồi đấy hello trần thu nhá tú thử chơi elite carry với sáu hình bao phê à elite là một con tướng tanh mà cũng carry được hả nói chung là mình chưa chơi nên là cũng chưa biết mà chắc là rôn ở, ở ấy nhỉ anh em nhở rôn ở hay là sena ta sena thì phải rôn năm sena thì phải rôn năm còn không thì bình thường lên sáu rôn nó dễ hơn Rinix với cả con này à Rinix thì cũng là pháo thủ đúng không Rinix là ba pháo Ryre là con này xong rồi bây giờ kẹp thêm xạ thủ ai à, quên đấu sĩ để tanh xong rồi mình sẽ dồn ở sáu bọn này nhá ê thử chơi một trận đi khá là hay á nhưng mà mình sẽ để rau sau lên nhá tại vì rau sau lên thì mình sẽ nhiều tiền hơn mình sẽ kèm một con đấu sĩ tanh phụ nữa đẹp nhất là ra được con on đúng không đẹp nhất là ra được con on thì bán đi cho mình con này đi xét thì nói chung là không cần lắm vậy thì bây giờ mình sẽ lắp Zeke đi nhở Zeke không cái này làm đồ thủ đi mình nghĩ là lắp Zeke ngon hơn á thử nhá thử một trận đi chơi xem nó có vui không elite đồ đam carry cả team á elite đồ đam à con ấy đam à từ từ nhá mình bị đẩy máu hơi sâu thành ra là bây giờ mình phải lấy zekia bách lại á mình phải dôn lại hai sao ấy, anh em ơi không mà đi á bốn mươi máu nói chung là hơi ít rồi á bài này mình còn chơi chơi cơ con on cầm găng à con on cầm găng à nữa cái gì <laughs> vt đánh pháo thủ với cái mi điên là vt zone rồi bảo sao Gipmy chơi với Gipmy không nói VT vậy. Ui giời ơi, cái ông Gipmy này nuôi cóc cái gì á. Cóc nó phế là còn nuôi nuôi nuôi nữa mì đòn đấy điền à vt chơi chung với cái mi cái mì phá thật đấy thật con này không cần anh em ạ mọi người đợi xíu em tú nghe điện thoại đã tú lấy đồ em tú lấy đồ xét à con này hai à ui từ từ nhá cái gì đó cái gì đó con này hai đấu sĩ à đai máu nữa bây giờ lên bảy không được mà thành ra là bây giờ lên bọn đấu sĩ này cũng chưa cần chạy mệt quá anh em ơi từ đã mình định hình lại cái đội hình đã phế quá con gấu chị trâu vậy phải có diệt anh em ơi từ từ nhá để em tú xíu em tú mới đi lấy nước xong trông nó hơi đần đấy Jimmy xoay đi điên à vt còn nhiều tiền lắm vt zone kẹn cái con này à hay là bỏ góc đi mọi người nhờ u cái này là cái gì đây cái này là rever à rever là cái gì đây rever hay á wow từ nhá mình cần thêm tanh thôi anh em ơi bây giờ ra con on được thì mình lấy kia đi u uh. rever nữa à rever với cả gì đây invoker à hay là mình đánh hai sao nhá bây giờ mình kiếm con cookie nữa bài mình khỏe luôn đấy thật bài mình kiếm cookie nữa khỏe luôn á ê trận này mình ờ, sẽ đánh hai sao thôi tại vì có nhà gip mi đánh chung á đi đi khỏe không gip mi mình sẽ đợi thêm một cái gì nữa đi mình bây giờ sẽ cho con đấu sĩ vào đép tạm nói chung là mình đánh hai sao thôi nhá tại vì có gipmi chơi chung rồi á hơi khó lên ba sao mọi người ạ nhà này chiếu nguyên nhà luôn mà ozin ơi chiếu tú nguyên nhà đem tú chịu cái này là có cái gì nhà thêm đam đúng không nói chung là mình nghĩ là thêm đam mà đủ rồi á bây giờ chỉ cần thêm tanh thôi bài mình thiếu tanh quá có on ở trên thì đẹp đau đấy đau nhờ lên cấp rôn anh em ơi sắp chết rồi đi à thì lên cấp rôn cái cookie này ui vậy là mình chỉ thiếu, thiếu tanh thôi anh em ơi thật thiếu tanh thôi cho con cóc này lên tanh đúng nhờ cóc ghẻ lên tanh đi hai con rồng này à hai con đồng này hơi cù đúng không sim bét cả cái gì gì không rồng Whitney à từ nhá thử một rau xem nó có mạnh hơn không tí nữa mình lấy một cái diệt hoặc là một cái gì nữa cũng được chitana này con này chắc là không cần nhìn con góc uta vl á alo anh tú cứ đấm em nguyên nhà thôi à Ôi, không có gì đây ơ không phải đồ của mình à từ từ nhá bây giờ mình cần một cái gì nữa ta cần một cái gì nữa nhở nói chung là tí nữa mình bỏ một con channel ra đi xong rồi mình kẹp thêm cái gì thì kẹp đai máu nữa à? cung xanh hay là diệt ta cung xanh hay là diệt ta mình nghĩ là lấy đồ tanh đi làm một cái thú tượng ở trên đi làm cái thú tượng ở trên đi cho con gì đi nhở cho em tú con ấy đi cho em tú một con uh, on đi on hai đi ở trên tanh tí nữa mình bỏ bớt level nói chung là bốn trăm năm mươi đam là khá là mạnh thì tí nữa mình bỏ bớt một ấy đi không bỏ bớt con này đi nhở tay bằng đấu sĩ nhở sona à? con này là con sona và con cookie à mình đôi nó mọi người không mình cút á Linux Disney Lulu 2 Vậy đi, vậy đi, thêm tanh đi Nữa, gặp cái ông này nữa Đừng hit me đừng vt không muốn ra xem đâu đừng mi kiếm mi kiếm mi hai gf quê à? quê đâu một quê từ từ anh em ơi lulu không cần nữa đâu ra đe với cả con này à? con này là hồi phục cho cả cả con bét nữa đúng không thành là cứ mua đi on này on này on này ra đây à con này con này con này tanh khá là ngon á nhưng bây giờ mình phải bỏ bớt slot đi cơ bỏ bớt con này với con này đi thì không được mình đang muốn full dam hơn á hay là bỏ mấy con này đi nhở cơ bản là con này của mình đang hai sao hơi cùi á bỏ con này với con này đi không thêm con da đen này hai không nếu mà con này hai sao thì được á con da đen này hai sao là mạnh luôn á mạnh khởi luôn á đấu sĩ thì không cần nữa rồi ta lông à ta lông ở đâu ra vậy nói chung là đam thì siêu to rồi bây giờ mình chỉ thiếu tanh thôi đấy cái điều mình thiếu bây giờ là thiếu tanh thôi ui lù khó chịu chưa khó chịu liền mi chơi chung với tôi và cái kết <laughs> mi từ từ nhá đồ bây giờ lấy đồ cho con treat nhưng mà đồ trong đây không có cái gì ngon cả mình nghĩ là lấy một cái diệt nữa là đẹp hoặc là cung xanh cuồng đao nữa không cần ria ke ria à? ke thì không có diệt với cả cái này à không cần cuồng đao không cần bàn tay không cần kiếm nè cung xanh với cả diệt à nó xét à không ngon lắm ria ke với cả dao điện à ui re ke với dao điện à hay là lấy nhờ anh em nhở khá là hay á thử nhá thử nhá thử phun ra kia xem mình lên cấp không lì lên cấp cho con này vào không đấu sĩ không thêm một chút tanh không cơ bản là bây giờ zone bọn này ở đây à thôi zone một tí đi xem có gì không nhá Sena không cần mình muốn cho con da đen này vào quá da đen à zone nốt ở đây nhà cookie các thứ đi mình zone xem có cái gì không nhá sona này cookie hai này on hay là on hai mình ấy nhở on hai mình bỏ con lulu ra anh em nhở on hai bỏ con lulu ra cơ bản là con lulu có invoker nữa cơ thành ra là mình không muốn bỏ hay là mình bỏ bớt một pháo đi nhở hợp lý đấy bỏ bớt một pháo đi không mà có thực được bỏ nữa không vậy à vẫn được bỏ <laughs> bỏ bớt một pháo đi nhờ sao yếu vậy từ từ nhá mình thiếu tanh quá thôi dồn đi dồn đi dồn đi không có lên chín lên chiếc gì hết á dồn hết tiền đi trước khi được zone anh em ạ xài tiền cái nhà ai đây lại là nhà Uzi là gặp nhà Uzi lúc nào cũng đấm mình mà bài mình cơ bản thiếu tanh quá cần zone nữa cần zone nữa, làm kỳ ba như vậy nó khác không ui cc à đam thì đam to thật đấy nhưng mà thiếu tanh thôi đổi đồ kia hình như là hiệu quả hơn kia đam khá là to Oni không Oni không phải Oni á phải Oni á phải Oni á anh em ạ yasuo xây ra nhiều đấy mình gặp nhà Ozin thì mình thua đúng không không ra nhở từ từ nhá con nữa anh em ơi win đâu này đi win đâu này đi năn nỉ á năn nỉ á năn nỉ á cần win cần win cần win đến chợ rồi cố lên cookie ơi hay hay hay cookie dồn đem chết luôn hợp lý hợp lý cần win đấy cần win đấy cần win á <clears throat> nãy tới được một trận năm thuật sư năm thần tượng carry á từ từ nhá cái rau này cái rau này quan trọng cái rau này quan trọng á cái rau này cái rau này á cố lên cookie tớ bỏ mất con cookie rồi ấy phải không vậy đây mà đây mà nice được chưa được chưa từ từ nhá đây là cái gì đấy ta đây là cái hệ gì đấy nhở không có trong đây à nhưng mà cái hệ này là không có trong đây à phế đấy nhưng mà thôi cứ ấy nhá thử xem ba sao nó có có không nó mạnh không cái này là cái gì với ta à cái này là cái hộ vệ hộ vệ à he he nhưng mình sợ nhà ông ông ông ông ozin ông ta ozin nãy kiểu mạnh quá mình phải né cái ông ozin này các anh em ạ <laughs> cóc ghẻ đây ngay cóc ghẻ lên cấp ngay cóc ghẻ lên đầu ngay ok chat lên sĩ đầu vt à từ từ phải đấm cái đầu với chị này các anh em ạ cái đầu chị này cái mình nghĩ là con cookie này chỉ cần lên chiêu đấy cơ bản là mình đánh full đam á dồn đam á chết hết luôn á mạnh chưa từ từ nhá không có kháng hiệu ứng trông nó hơi ghê ui con cookie này bắn quả kia ra ngoài kìa đần đấy ơ à. thật nhưng mà sao nó bắn ra ngoài anh so ủa thề luôn cái bà vi vi này chơi cái bài này xong rồi đấm tú luôn mà rồi đến cookie ba này có thực sự là con cookie bốn tiền không ạ ê nhưng mà sao nó bắn đần đấy nhở phế chưa cookie ba đấy tính ra là bài mình mạnh lắm rồi á năm revel bốn trăm năm mươi magic dam cookie ba cũng mạnh nhở chịu quấn bình ba sao chúng tôi đi mày đi Ê, chạy không một chút chạy không một chút chạy không cày đấy top tám luôn à quên top top sáu luôn cookie ba với chúng tôi à mày đi Ê, cái bài này trông con nào tanh vậy <laughs> cảm ơn đỗ đoàn nhá cái ông vt này có biết chơi điện tử không vậy à không á em tú không á em tú không á con cookie này hình như là đam tay nhiều hơn nè đam tay là bảy sáu k sáu k tám đam phép là ba k tám ba k tám thành ra là hơn được ba k hơn được ba k <laughs> cái không sao bỏ Senna với Lulu đi kẹp tanh có khi mạnh hơn. Ừ, nói chung là cơ bản lắm tú đang test đấy, thành ra là cứ đánh linh tinh đấy anh em ạ. Chứ bình thường thì mình nghĩ là đánh một bài thì cần phải có đam có tanh rồi mình đang tính bỏ con Senna đi để kẹp tanh á, nhưng mà mình nghĩ là lên được Senna ba à quên, lên được Cookie ba thì kiểu nó bắn một phát là chết hết cơ. Xong rồi này này chết hết đấy. Ai ngờ nó không chết anh em ạ. Xong rồi mình là người chết cơ. Ba Zeke xong rồi tùm lam lum vẽ hết đồ rồi, vẫn cút. Bài oji này có cái gì mà mạnh nhở? siêu mạnh luôn anh em ơi Ui. à con rồng mà con này à? con này kinh đấy bài Atcha à hmm. À? là cái gì đây? Xem video live thấy hình bóng chè đâu đây nhá. bóng chè em trai gớp trẻ không một chút em trai gớp trẻ không một chút em trai gớp trẻ không không bị chiếu là win rồi thật ra là mình nghĩ là con cookie của mình ấy, nó bắn chiêu mọi người có để ý quả tên lửa không nó bắn bị hụt á thành ra là hơi phế anh em ạ ép ép đây game mới đấy thôi cho cho nốt đi cho nốt cái đi cho nốt cái đi mình nghĩ là bảo zin đấy bảo zin kiểu hai cái kia á nhiều nhiều tốc quá nhà này đánh sát thủ à fhvt gì đấy <laughs> chấm hỏi phải nói là người ép ao tốt mà bốn ông người ép ao tốt à <laughs>